vừa đây luôn chào bà con chào bà con hello hello đây trên uh, à, vào rừng để uh, trùng nắng hẹt chưa trên xe hẹt chưa rồi mày không mày không một hai ba lớn mà lượng xuống hơn là thầy con nha Ủa nó thiện quá không bằng cấp kia mà mình chó cái này Để chặt đừng chặt lát nữa Đường à, đi rất là vất vả Rất là khó đi luôn Đây hai thành viên nhí Hello hello Ôi Rồi anh Mập à, đã được lấy xong mệt quá những người đẹp vào à, tầm tiếng trong rừng sâu đây. ok ừ, dùng ok luôn Chụp nó truyền quá mạng rõ Uh, <laughs> tiếp tục gặp anh da đen <laughs>

anh đây, đây là món ăn mâm đá đây lực ấp lại đó nè đưa đâu à, đưa tay vào trong tủ vào trong á sơn chạy hết nữa chạy chạy nhanh lắm alo anh à, cho em hỏi là xe chạy lại cho anh xe khách đó dạ dạ ngày nay ai chạy ha à dạ rồi rồi ăn ờ, thế ừ. rồi ra để cắt tiếp đó không ăn cắn đi chơi, ăn cắn lối cắn tay mình nó không tao mình lại đá đây trồng được xoay chuẩn bị à, để à, làm thịt con ba ba ờ, siêu to khổng lồ Ta có cái xoay bên nào rồi cây nước nữa đừng có rơi nữa rồi đến một không không còn rồi rồi vô là chân chân gì đó đi xuống cho nó coi đây là món gà nướng xa xa xa lửa xót xót lưu còn à, đằng kia anh em đang làm à, con bà ba để lên à, chân thuộc bắc bà ba cái mực dưới ừ hai người đi này hâu rồi mà khẻ đá chứ hâu mất rồi một con rướng này hâu con rướng này không hâu con rướng không đi ra chơi đi đó rồi bây giờ làm món bài báo này à con sống con sống lấy lấy cái bi thuộc bắc đó nữa đây con thở đây thở chứ cái đâu cái đâu hàng lát nữa tỉnh à sao tỉnh nghe bỏ bỏ bỏ trên đi bỏ cái mặt cái mặt đấy cái mặt cái đâm ra luôn mà ờ tao ngâm không đâm dạ. mực ra bỏ trong ai được ăn được uống luôn mặc dạ. mặc rùa thì hơi độc ấy nhưng mà dạ. rồi một độc bông đỏ chứ chả rùa thôi rồi từ <laughs> rồi cà rốt qua qua qua qua qua gì cái chảnh này phải còn ngươi rồi chứ mày coi à à, à, nhúng covid nhúng covid bà muội <laughs> thôi hai cú thôi không bỏ ba cú luôn ngon Ủa, còn đây quay rõ này ừ, bổ cá đẹp chưa đô, đô đầu tứ là mắn à làm vlog là phải đầu tứ ghê vậy dạ, còn đây cho anh để vô vlog bên này

sợ là cái này cái này cái rau ăn cái này này không ăn cái này là cái này là nuôi nuôi hình như cá đưa cho cá ai mà ăn rồi nè cái này đưa cho cá rồi mình ăn cái này thôi ăn chụp cặt đồ tiệp thêm úp xong con đôi ăn này yeah dạ đồ xong rồi à, đồ xong rồi coca đâu này hôm nay em thấy thấy có lắp coca mà bên trên chắc ướp đóng á bạn bao lần này bạn quay dùng uh, bia để hấp là tuyệt vời nhất đậu nửa lóng đấy rồi dạ, rồi đầy nắp rồi cầm đi thế này cầm như cầm canh là thôi à, để em cầm đi để để bỏ bếp rồi chào ba ba lên bếp

哈哈哈哈哈哈！ thau suối đi thau nước ngọt của anh gia mắm không có rồi đó thôi lấy cái thao lấy cái thao tan tan tan tan à bỏ cái cục đá dưới có bỏ ngoài bỏ ngoài bỏ ui sơm bài nhiều cái chế này ngon được rồi Rồi, lấy cái mua ăn cái đồ nó ấp lại được Mà nào mình để cái xong đó mà mình ăn luôn Không, không trả đi, không vừa Chia ra, chia cầu nữa Đó Tuyệt vời Ô cái chi nữa lấy cái là cái dao lấy dao mới chặt đi đã dao sau lưng quá này vâng. chặt lá thôi cả đi ăn nguyên con ba ba luôn theo theo giờ cây ăn ăn như chó ăn như chó <laughs> <laughs> thằng ngồi bên chạy được miệng em ấy bên nằm bên đấy bia bên này đấy ngon nha ngon bà nha chưa chín chưa chín ăn bột cuốn đòi quá nổi húp húp húp đó húp húp <laughs> dạ thì Đấy đi chừng. Đậu rừng á. Không. Ở nơi bên đầu tham. Đây là đâu bây giờ thì chín thật rồi bà con ơi nóng bây giờ lại hàng trái rồi mọi nữa <laughs> tôi chạy đi chạy chạy chạy chạy chạy chắc chắc ui sao chắc để đó để đó ngoài cần đó để cái nôi bên nữa luôn để bên nữa bên nữa được ờ, thằng này mà đi ờ, riêng máu nó máu này rột rột rột em to luôn riêng mẫu dạ. nó hồi đây vậy đó mình ăn được được ra được thử chả cái nem có mấy umi hết cái thằng nữa uống đây không biết ăn rồi vậy đó chúc mừng đi một hai ba vô hai ba vô nhanh ra vô vô này mới đi mẹ nè đi con để mẹ con đẹp đi đi tôi hiệp lắm không nhầu à để chị nữa tài xỉn chăm nhau à tài xỉn nhau à ghi lên một trăm lên bia lên bia đi tư mã thôi cũng có gì uh, sâu sữa bằng à, ăn nhậu rượu thanh nhiên con à quên thôi thôi thôi cho tổng lắm mẹ hỏi hết chưa rồi tay bia tay mồi khỏi chảy luôn <laughs> Đó đi, đó đi. Ê, ổn quá. Mà. <laughs> Thôi thì ga ga ga Bánh ơi, ra bánh ơi. Đó, bánh tao đều Rồi ờ, lấy lấy lấy mực ra hấp đi. ga nữa. Ôi son nữa em nè tôm á là lấy cái son này làm làm cái à, mặt làm làm cái luôn ấy bên độ nước đang đang đang đang có cái chi đá gần đấy

mới đi người gạt công nhưng mà tao lên công cũng không biết biết hết đâu mà sướng luôn ừ. cài là đấy sướng <laughs> ở đây tao đâu rồi đây đó đường cạnh nữa Xong à, buổi hành trình anh em sẽ trở về với à, miền tới sáng, miền văn minh đô thị. Ở đây không có sóng luôn các bạn. Các bạn à, xem không quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ anh em chúng tôi nha. ruri đây cây to ấy ừ, sợ ruri đi à, năm cành trắng nó nhất luôn đó giờ chưa lên thì dễ hơn Ôi. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Đây. Mai mai gặp lại. Chào chào. Chào chào chào. Chào bạn bạn đi. Ờ, chào tất cả các bạn hẹn gặp lại. Đang mua một quả lên xe về.